Chào các bạn, shop hàng nội địa Nhật rẻ hơn khuyến mãi xin giới thiệu với các bạn dòng sản phẩm Loa Pioneer Sa 6C Center. Một loại loa trung tâm được phát triển với chủ đề dạp hát gia đình và phòng hòa nhạc tại nhà. Hai quất phơ hình nón 16cm được thực hiện trong đường truyền thấp. Sợi ke la được sử dụng cho nón, và kiểu dệt sa tanh được sử dụng để xem xét độ dày, hướng sợi và cách cắt để tạo ra vật liệu lý tưởng. Hơn nữa, vải không dệt azami được sử dụng cho vật liệu thảm, và các yếu tố về độ cứng và suy hao bên trong cần thiết cho một bộ loa được cân bằng ở mức cao. Loa chung 13cm đồng trục được thực hiện ở dài chung và dài cao. Thiết bị này tích hợp một loa chung loại hình nón 13cm và một loa tweeter hình vòm 3cm, và sợi ke la được sử dụng làm màng loa của một loa chung. Ngoài ra, loa tweeter sử dụng phương pháp tối ưu màng tổng hợp hài hòa của Pioneer và bằng cách phân tích vật liệu, hình dạng, các cạnh, của màng loa bằng phương pháp tính toán hữu hạn bằng máy tính, từng chức năng và hiệu suất. Nó được thiết kế để tối đa hóa hiệu suất và khả năng tái tạo tần số siêu cao được thực hiện bằng cách kết hợp chuyển động của biton và độ dung phân tách một cách cân bằng. Màng loa Titan Oxid 20 Mizon được sử dụng làm màng loa của loa Twitter này và khả năng tái tạo vùng siêu cao lên đến 50 kHz được thực hiện. Hệ thống phản xạ âm trầm được sử dụng như một thùng loa. Ngoài việc tăng cường độ bền của tấm vách ngăn và tấm trên cùng, Rung động không cần thiết tạo ra từ mỗi đơn vị được triệt tiêu bằng cách bố trí tấm gia cố ở vị trí tối ưu bên trong, sử dụng một thiết bị đầu cuối lớn mạ vàng. Các bạn quan tâm sản phẩm vui lòng liên hệ với shop qua Zalo 0909306149, shop gửi hình chi tiết và tư vấn thêm cho các bạn nhé.